À, đã quay trở lại với channel của mình thì hôm nay mình xin bình luận tiếp về à, tình hình của Ukraine và Nga thì mình cũng không hiểu lý do tại sao mà cái chính quyền của ông à, Zelensky rất muốn gia nhập NATO và cũng như là Liên minh EU bằng mọi giá phải gia nhập được các bạn mình cũng không hiểu lý do vì sao à, tại vì có rất nhiều nước trên thế giới này của họ cũng không có gia nhập vào NATO họ cũng không gia nhập vào EU nhưng họ vẫn bình an họ vẫn độc lập họ vẫn bình thường các bạn chứ không nhất thiết phải vào nato vào nato để làm gì các bạn phải phải phải, gọi là xin xỏ rất là nhiều mà xin hoài luôn mà người ta đã người ta đã, từ chối rồi mà người ta cứ xin hoài có không hiểu là lý do gì sao à, các bạn nào mà có ý kiến các bạn có thể uh, cho mình xin tham khảo ý kiến là tại sao cái ông Zelensky và cái chính quyền của ông ta rất muốn gia nhập NATO bằng mọi giá mà trong khi thằng NATO nó từ chối mà cứ xin hoài không xin vô NATO cũng xin vô EU cũng xin xin gì làm gì các bạn đó đó, ờ, có nhiều nước họ đâu có vào nato họ vẫn độc lập họ vẫn bình thường họ vẫn hòa bình họ vẫn sống sống bình thường trong khi cái nước mình muốn vào nato mà bây giờ bị đánh tan nát hết rồi đó, báo chí thì cứ đăng là thằng nga thua trong khi là nghe đất thì của mình thì bị mất dần mất dần và thằng nga đang chuyển sang đánh vào cái hướng đông có nghĩa là cái hướng mà tất cả các biên giới đều giáp biển các bạn có nghĩa là sẽ cô lập thằng ukraine trở thành một cái nước nước trong đất liền mà khi các bạn thành một đất nước trong đất liền các bạn rất là yếu thế các bạn không còn có giá trị gì hết để mà đi ra xuất khẩu ở nước ngoài các bạn phải thông qua thằng này thằng kia không còn có giá trị gì lúc đó phương tây cũng sẽ bỏ rơi bạn các bạn luôn khỏi cần phải đánh các bạn các bạn tự thua giống như mông cổ giống như lào giống như mấy cái nước mà trong ờ, như, như trong đất liền đó các bạn có nghĩa là trong đất liền không có liên quan ra biển các bạn muốn xuất khẩu các bạn phải đi vào một cái nước khác thì được thì phải làm sao phải xin các bạn chứ đâu có muốn ai mà cho các bạn khơi khơi mà đi qua nước của người ta xuất khẩu ừ, bởi ví dụ như nó thấy thấy cái nước nước của ờ, thấy cái hàng quả các bạn mà thế giới bên ngoài nó cần nó không có cho bạn qua nó sẽ mua và đi bán ra để kiếm tiền nó các bạn phải phụ thuộc vào nó rất là nhiều đó mà cái đường lối của cái ông Zelensky này mình thấy nó hơi sai lầm các bạn hơi sai lầm về mặt chính trị là là không ổn rồi kinh tế thì mình chưa biết như thế nào nhưng mà về mặt chính trị cứ một mực bằng mọi giá phải vào NATO trong khi thằng NATO từ chối phải phải vào thằng NATO mà nó kêu gọi ừ anh vào tôi anh vào tôi đi thì lúc đó mình còn suy nghĩ một mình đi xin một cái người giống như mình đi yêu đương một người mà người mình cứ năn nỉ người đó hoài mà người đó không có yêu mình đó các bạn năn nỉ hoài người ta không yêu mình thì thôi mình bỏ mình đi kiếm người khác đi mình tự làm cái chuyện khác đi chứ mình cứ điêu đu bám hoài mà không có được một cái lợi ích nhưng người ta không có cho mà trong khi đó mình lại chịu thiệt hại bởi chiến tranh mà thằng Nga thì cũng đâu có đến nổi tệ các bạn mà tại sao à, không sống hòa bình được với thằng Nga mình không ghét người ta thôi thì mình cũng sống hòa bình với người ta chứ tại sao mình phải ghét người ta đó các bạn tại sao phải ghét thằng Nga đó, mình cứ sống hòa bình với thằng Nga thôi thằng Nga cũng cũng chấp nhận là mà mấy nước mà, mà mà Ukraine mà là nước trung lập thì nó sẽ chấp nhận là nó không đảm bảo an ninh nó sẽ đảm bảo an ninh cho thằng Nga à, thằng Ukraine nó giống như Belarus đó nó đâu có sao đâu các bạn vẫn sống bình thường vẫn phát triển kinh tế bình thường tại sao các bạn phải cứ vào nato các bạn vào nato á, nato là một cái tổ chức quân sự các bạn phải hiểu nato là một tổ chức quân sự khi các bạn vào nato có nghĩa là có tham gia vào một tổ chức quân sự điều đó có nghĩa là các bạn đang muốn chiến tranh đó các bạn đang muốn đánh nhau các bạn muốn gia nhập vào cái đợi vào cái cái tổ chức quân sự như, những cái tổ chức kinh tế giống như là những các nhiều tổ chức kinh tế G7 G20 hay là những tổ chức kinh tế hiệp hội ờ, thương mại hiệp hội ờ, tự do nhiều trên thế giới sao bạn không vô các bạn vô đó người ta rất quan nghênh các bạn rồi khi mà các bạn tại không các bạn không muốn vô những tổ chức kinh tế mà các bạn lại một mực muốn vô những tổ chức quân sự để làm gì để đối đầu với thằng nga chứ làm gì để muốn kích động trong đó đánh thằng nga chứ làm cái gì nữa có nghĩa là các bạn đang gây chiến thực chất là các bạn đang gây chiến bởi vì thằng nga nó đánh là đúng rồi các bạn vào những cái tổ chức nào không vào đi để một mực đi cái vào NATO mà trong khi NATO lại là cái tổ chức quân sự chứ nó đâu có mua bán kinh tế gì trong đó nó không hiểu ông Zelensky này sao không biết là, là à, là tại chính quyền của ông ta sao mà cái thằng Ukraine là cũng là một nước nước lớn làm à, cũng có gọi là cơ sở hạt nhân trên đó cũng có cơ sở sản xuất quân sự vũ khí quân sự trên đó họ có thể tự mình mạnh lên được chứ không cần phải NATO nữa các bạn giống như Trung Quốc cũng hơi tự mạnh lên được giống như Triều Tiên mặc dù bị cấm vận tứ phía nhưng mà họ vẫn mạnh lên được vũ khí họ vẫn mạnh lên được họ đã tự tự cường tự tự vệ được luôn không có cần phải thằng nào ờ, bảo vệ hay, hay là phải đi vô cái chỗ kia để mà chống đối với thằng nọ mà trong khi NATO và cái Liên Xô với Nga hồi xưa đó là hai cái thế lực đối đầu với nhau và các bạn đi muốn vào trong đó để mà làm cái gì người ta sẽ đặt câu hỏi bên ấy thằng nga nó sẽ đặt câu hỏi ừ mày muốn một mực muốn vô đó để làm gì tại sao mày không vô kinh tế mà phát triển kinh tế mà mày đi vô cái chỗ quân sự để làm gì ừ, nó bởi vì ông đó nhiều khi ông cũng hiểu ông không hiểu là có thể là ông không hiểu chiến tranh nó tàn khốc như thế nào và cũng không có ông ông cứ nghĩ là nato có thể là mạnh mạnh nhất ờ, vào đó để làm gì vào đó để gây chiến với người ta sao ừ, nato cũng không phải là là là là là khi mà giờ muốn đọc ai thì đọc các bạn người ta cũng đọc vừa phải đọc người ta phải có một cái lý do này nọ kia chứ phải vào đó là quân sự anh mạnh bắt đầu anh muốn luộc ai lên luộc rồi cũng phải ờ, coi như là phải có lý lẽ chính đáng phải có chính danh mới được đó cho nên ông kia là mình thấy ờ, rất là muốn gây sự đó rất là muốn gây sự vào ví dụ giống như các bạn đi chơi với mấy băng đảng xã hội đen để làm gì để muốn đi ra ngoài khẽ mấy thằng khác chứ làm gì chứ tại sao mấy cái tổ chức kinh tế các bạn không không không giàu các bạn đi vào tổ chức quân sự trong khi người ta đã từ chối bởi vì người ta tránh xung đột trực tiếp với thằng nga cái thằng nato là cái thằng là mạnh lớn mà nó còn biết thằng nga nó mạnh nó cũng tránh không muốn xung đột trực tiếp bởi vì nếu xung đột tiếp nó sẽ rất là lớn rất là chết chóc rất là khủng khiếp chứ không phải là đơn giản giống như là một nước đến một nước ừ có nhiều báo chí họ đưa tin là thằng nga đang hết vũ khí đang chết hết rồi xe chết mấy ngàn xe trời ơi trời thì hiếu hết vũ khí thì các bạn cứ lùa qua biên giới của nó xem các bạn cứ lấy lại cái khu vực miền đông đi hãy cấm các bạn đâu miền đông hồi từ xưa tới giờ lúc chưa có quân nga thì các bạn đã không lấy nổi rồi đừng nói chi mà có quân nga mặc dù là chiến tranh đương nhiên phải chết rồi chiến tranh là không thể nào mà toàn vẹn được nhưng mà cái phần thắng thuộc về thằng nào đó, ờ, nga bây giờ có đủ sức giống như là một cái nước một cái NATO có thể hay là Mỹ vậy đó giống như Mỹ vậy đó các bạn tại sao thằng Mỹ nó mạnh các bạn hiểu không các bạn thằng, thằng Mỹ nó mạnh là là bởi vì nó có thể triển khai quân ở bất kỳ nơi nào trên thế giới này ví dụ như ở Trung Đông xảy ra chiến tranh mà đùng một cái châu Á xảy ra chiến tranh quân đội của nó cũng có mặt và đùng một cái nước của nó có chiến tranh quân đội của nó cũng có mặt có nghĩa là quân lực của nó rất là mạnh đông và khắp nơi giống như Nga vậy đó đang đánh ở Ukraine nhưng mà thằng Nhật khịa ở hay là thằng Trung Quốc khịa ở biên giới châu Á của nó nó vẫn có quân để đó để, để đáp ứng chứ đừng nói chuyện hết vũ khí các bạn một cái nước nước xuất khẩu vũ khí mà làm sao hết vũ khí được vũ khí ta còn dư ta còn bán ở nước ngoài làm sao hết nó cho nên là những cái báo phương tây hay là những báo câu view hay những cái báo nào mà nó binh vực cái thằng Ukraine nó giết tào lao miết cốc đó là thôi thôi thôi đừng có đọc mà thấy nó chán ừ, một cái nước xuất khẩu vũ khí mà thiếu vũ khí một cái nước quân sự mạnh á người ta chỉ dùng một gọi là một góc quân sự để đi diệt thằng Ukraine thôi nhưng còn những cái bờ cõi kia vẫn còn mấy các bạn muốn chơi là nó vẫn có quân để chơi nó vẫn có vũ khí để đánh chứ không phải là nói chuyện mà à, đánh với thằng Ukraine à, cạn kiệt rồi, rồi, rồi xong mà mình nói với các bạn nghe một cường quốc thì nó không bao giờ để thua được nếu nó thua thì nó cũng phải thua trong một cái thỏa thuận mà đạt được những cái lợi ích khác giống như Mỹ thua ở Việt Nam nhưng mà đạt được cái lợi ích khác thì nó vẫn ờ, thì theo danh nghĩa ký hợp định này kia kia rút quân một cách toàn diện chứ không phải là rút quân trong chịu thua trận nó sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện đó nếu mà có chuyện đó nó sẽ sử dụng tới vũ khí hủy diệt tại vì nó là một cường quốc cái danh dự nó khỏi có cái danh dự lớn của một đất nước lớn các bạn ừ. đó, thì các bạn cứ chờ đi các bạn cứ chờ mình chắc chắn rằng thằng nga sẽ chiếm hết tất cả các vùng biên giới ờ, giáp biển của thằng ukraine và không cho thằng ukraine ra biển luôn thằng ukraine chỉ có ở trong gọi là đất liền thôi mà tất cả các khu uh, công nghiệp quan trọng nó sẽ chiếm hết còn loại lúa mì giờ đó uh, tự trồng thì nó sẽ chảy cho thằng kia để làm gì để cho thằng Ukraine không còn có giá trị nào hết khi Ukraine không còn có giá trị thì phương Tây nó vứt các bạn hồi trước Ukraine còn có cơ sở sản xuất vũ khí hạt nhân này kia thằng thằng Ukraine thằng EU nó còn lân la này kia thế về mà anh hết giá trị nó sẽ vứt lúc đó là lúc đó là cái chính quyền của ông Zelensky thôi thuộc đất thua còn các bạn nào biết lý do tại sao mà à cái ông Zelensky ông rất muốn gia nhập vào NATO thì các bạn cứ bình luận ở phía dưới xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn